hai có trồng mấy cái bông giấy này đẹp quá hai con hai khỏe không khỏe mới đi xuống bên vừa mới về tới trời đã vậy có hai cái tăng cường à, hết hết đường đi luôn nữa ừ. nhà có hai dạ. phía sau này thành cái botanical garden này. đó rồi trời nó vậy nhá nhìn cho nó vui rồi này, rồi mấy cái chậu nhỏ nhỏ ờ, cũ xì đem ra trước rồi à. <laughs> đem ra ngoài để về dài đó nữa mấy cây mai có hai chồng à, cộng cộng lại cũng còn là tiền không á trời ơi mua nội mua của thằng sang bùi đó con ừ. hai ngàn mấy rồi đó về giường à, florida mai vàng vậy hả ừ mai vàng sang bùi đó ừ rồi, Vì con quay phim thì con quảng cáo cho nên nó phải trả tiền cho con chứ <laughs> ngàn tư ngàn tư sáu cái hai ngàn Gì? Trời, mua của cái cây này à, cái cây cái cây cái cây kia ừ. cái đó cái đó bao nhiêu của sang bùi cái đó nhiêu cái đó bảy trăm bảy trăm đô bảy trăm đô Ờ, 700 đô mình 700 đô nữa. No, 700 đô là mình mua offline đó nghe, mua mấy tiểu bang khác là khác à. Ừ, mua cây không còn cái chậu mua 300 nè. Lận cây gần viên con ngàn đó. Gần ngàn đô rồi. Ngàn đô rồi. Ừ, trước ngàn nữa. Ừ. 2 ngàn rồi một cái cây cũng 700 nữa chết tiêu nè thấy không? Ừ. chết cây rồi, bỏ đây nè. Không đâu có bèo đâu, mấy cộng cộng Việt Nam có hai mấy triệu bao ăn chậu vô. Đó. Ừ, hai mươi mấy ngàn đô rồi, ở hai ngàn mấy quên. Ở hai mươi mấy ngàn. Ừ? hai mươi mấy ngàn tất cả luôn hả ừ nguyên cái nguyên cái này nè hai mươi mấy ngàn rồi đó trời nhờ cái cây đó 700 đừng cũng chết bỏ ra bây giờ cộng lại cũng gần nửa tỷ rồi chứ bộ nội <laughs> cái hàng này của hai chồng biết nhiêu ba <laughs> ngàn đồng á Ê, có hai chồng này không cộng lại gần nửa tỷ vậy chứ <laughs> tính tiền Việt Nam trả luôn nửa tỷ ở dưới quê đừng căn nhà ở rồi đó ừ. ừ mình ở đây không có ở đây chơi thích thích thì chơi thôi nhưng mà đỡ có cây trứng cá có lai rai ăn hoài ờ, có, có, có, có, có, có, có, có nè ăn đi hái ăn đi ngọt ngọt ăn thơm miệng có ở trong đây chín đỏ nè dưới quê thì hồi xưa dưới quê cũng có ăn mấy thứ này ừ, ăn nó thơm cái miệng mình cái trứng cá hả cái này kia cái trứng cá ừ. cái trứng cá này cô chú anh chị qua hái được giống nửa chéo luôn á ừ, tưởng còn ngọt nữa ừ, ngon ngọt mà nó thơm cái miệng nhưng mà cái này nó có vị thuốc cái này nó chưa chín lắm này cũng được cài ăn đại ờ, cái trứng cá ở ờ, Việt Nam thì sao cho cái trứng cá Mỹ là hiếm á cái trứng cá nè ở vậy không dám giờ ra ngoài nó để trong này để mình ăn giờ ra ngoài rồi cũng không thấy vì nó ngọt quá đâu mấy con chim lạnh lụm hết trơn ừ. mấy cây ngọt ngọt trái ngọt là ở ngoài để ngoài để để đứt á cái này nó chưa chín lắm để nó cứ ăn đi chưa chín này ăn thôi ừ. chưa ừ. chín oh. chưa chín ăn nó không ngọt lắm cây trứng cá nói gì vậy chứ trời hồi xưa cây trứng cá là bá cháy luôn đang cháy nè hồi xưa tú học trò đó là là mê trứng cá lắm trường học nào ừ. cũng có trồng hết ngọt ngay à ừ. mà ừ. nó thơm ăn nó có ăn, ăn, ăn, đi bây giờ ăn bây giờ được ăn đi tôi hay ăn hoài ngày hôm qua ăn nửa chén luôn Trời. <laughs> nửa chén là hái rồi sạch ừ. cây rồi hái vô nửa chén luôn á trời hai chồng mấy cây mía này mía này mía gì bị có ai mía này ăn cũng ờ, ngon lắm nó mềm không ngọt ngọt ngọt mà con hồi, hồi, hồi nghi gặp ngay mía mễ là nó nó nó nó, nó cứng ngắt á ngọt tìm được cái mía mà giống như nó đỏ đỏ giống như mía hương diệu việt em cái ổi à, có cô hai năm nay thấy à, bứt lá ở chơi rồi nè không có trái nào ở trên trời cắt, cắt cho nó hết bảo nó bị à, mò đánh đúng không vì nó ra hết hết mò này con ơi nói rồi hết cái đó rồi ừ. mà không nó, nó ra nó lá nhiều quá mò nó đánh cái đen thui chân nè. mò đánh đen thui chân nghe tính nào cái giường phía sau này với giường trước này cộng lại gần hai hai hai chục ngàn đô hơn hơn hả hơn mỗi cái tiền chậu con phân nửa tiền ơi Nãy anh chậu này cộng cộng cái chậu sòn sòn này ống nhất trăm trăm mấy không à tại vì cô hay à, không có làm được cô hay mướn đó à. mướn nó là nó làm nó ờ mướn mắc cái bà có mướn mấy mễ nó ăn mất tiền lắm tiền công nó là nó là đào cái lỗ này ăn cô hai trăm bạc cô chú anh chị ở Florida thường thường ở đây người ta làm cái nhà lưới này nè chiều ở trong à, đừng cho mũi chích không có cái nhà lưới đó thì à, chiều ở đây mũi nhiều lắm để mục luôn rồi vậy, cái cửa còn bên nữa mà nó không chịu gắn không có ai dịnh nó nè à, đó cái, cái, cái nguyên cái vàng này ông để đây ông để đây nó hư chân trời hư không nó nó bằng à, bằng nhôm á con hả bằng nhôm bằng nhôm không sao nói chờ có người đó mai mốt có đứa nào lợi chơi rồi chắc là ờ, lễ này lễ này có đứa nó, nó lên rồi nó dịnh phụ cây hai, này đâu hai cây này để cô hay nhắm vô để chỗ nào Chắc cô hay dẹp cây cây này đi qua nè cây này đi chỗ đâu chỗ tìm chỗ cho đi vô thôi chọn vô đây luôn ha ừ? hai cái chậu xích tới hai chậu để đó à. ha cũng được chậu này cái chậu này không là cũng mấy trăm mấy đó sao không cầm cái ba trăm đồng á trời mà đi mua dám đi cả à, mấy tiếng hồ mới tới chỗ bán nè ba trăm bạc cho cho ba cho hai cái chậu ừ có hai chậu ủa tới rồi đó hả rồi <laughs> cha cha buồn mà đi đi sẽ mơ lạnh quá không có đi bà nội qua đi kìa bà <laughs> nội qua chơi với cô hai đó năm hết năm đi ngồi dậy <laughs> rồi chơi bút có hai tính cái giường này phía sau gần gần, gần hai mấy ngàn đô nè chút theo chút <laughs> có hai tính ra trồng bông này coi hai cái tiền chậu mất cái tiền bông <laughs> tiền chậu mất hơn tiền bông Thì cái tiền chậu mất tiền bông này cứ trăm mấy trăm mấy cộng lại thế có nhiêu tiền nè chưa dạ. mà cây nào nó gần có con thì chị nè giống như hai cái chậu cỏng còn con này 300 đô nè rồi cộng hết với cái cái cái, cái vàng phía sau này thấy bao nhiêu tiền <laughs> đó mỗi chậu bự bao nhiêu cái hai chậu bự trăm mấy con thôi bự gì mà rẻ hơn cái kia hả ờ cái này trăm mấy này bự đó mà nó không có chất lượng bằng mấy cái gì Ở cái này bằng mũ mà không ờ, bằng mũ ờ, chỉ rẻ trăm hai đó mấy cái này chứ mắc trăm hai chưa thế à, mấy cái chậu ờ, bằng sành nữa mắc nè Ừ, mấy cái này nè xạ mát này mấy con xanh này mắc hơn trời coi kênh quy đó quy nặng chết kể đi nó chưa có bông mà chị kể đi lại coi để cho nó ngay hàng thẳng lối còn đi lặt bông mai nữa kìa lá mai hả kể từ từ lá mai nó cũng còn tươi đi shopping mới về nè vậy hả bạn có đi không có có hả em về mới thay áo giờ bả sửa soạn mình đi tiếp đi mấy người à, mấy người à, bà con với ổng à, anh em gì vậy chưa chưa chưa hả nhưng mà giờ bà sửa soạn đi tiếp ừ, nè dạ. có con mẹ coi hay nói cái bông này bông trắng cái ừ. chồng kế cái bông đỏ này từ từ giờ nó ra nửa trắng nửa đỏ hồi đó mua nó tính tinh rồi chưa giờ trắng rồi giữa trắng như đỏ nó lai nguyên cái gốc nguyên trắng như đỏ nãy giờ chở mấy người đó đi shopping hả không ừ. Dạ. Đâu có ai đâu Mình hai chị, chị với bạn đi nè Không mấy người Có hai cũng chưa qua phượng hay là có hai Có người nào Ủa sao nghe nói chị anh em Có đâu nó có ai đâu Ủa nói xuống Xuống ở vài ngày Đâu không có xuống lạc mai cho Tết nè Đó lá Lặt lá còn hai cây bên đây nữa ba cây nữa u bốn cây luôn <laughs> vì sao con chơi con hai sao chưa thấy trái nào vậy gì con vì sao con chơi con hai chồng bên kia chưa thấy trái nào vậy à, không có trái nào hết á mà hồi ờ, hồi cái đem về nó bông nhiều lắm mà không có trái còn cây bên đây đem về không có cái bông nào mà giờ có được bốn trái có à có bốn trái cái này dồn có có bông lại chưa chưa ừ. sao đằng này ẩn không bông gì kìa có hai bây giờ cũng được à, trong này được hai cây cốc cái bự cây nhỏ hai cây cốc hai cây cốc mai thì mai vàng thì đậy chân mai tứ quý mai vàng thì mai tá lã mai chân trời <laughs> cây mai này sắp có bông nè cây mai mỹ mai mỹ hả ừ mai mỹ rồi sao nó quéo cái kia mai mỹ mai mỹ nè có bông nè như nhà con trai con chồng với uh, vũ có chồng vũ có chồng ừ, mai mỹ có bông rồi nè ừ. cái này mai mỹ nó ra bông nhiều lắm đó con ơi à con hay thích của ông dân vui Nó ra chùm chùm chùm chùm Cứ có nhiêu đây mà kéo tới kéo lui hoài Ồ cái cây nữa cái tàn lớn lắm con ơi cái này hả? Dạ. Không có lớn đâu, cái này cái này nó lớn Cái này không? Ờ, kiển chứ không phải là như Việt này, Nam. Ờ, không phải cây phượng như Việt Nam. Không, Việt Nam có trồng nó nhỏ vậy đó. Việt Nam ờ, khác, còn đây ở đây phượng này phượng này kiển, phượng kiển. Phượng Việt Nam là cái phượng ấy. Là cái phượng Việt Nam nó trồng nguyên cái sân trường nó sân có một cây mà nó ra một cái tàn giống như là khủng bố luôn. Ừ.

Như này trái xum xê vậy đó mà ăn hết cái nó chết Chết, chết ngắt cái, cái, giống cái này nè, cái, cái cái gì cái tắc nè à. cao vậy đó mà anh chết hết cây đó ờ cái tắc cũng chết hả ừ không biết sao cũng chết quen luôn cái nhà em trồng mấy năm đâu có chết trồng mấy năm trồng từ qua ờ, vừa rồi từ ờ, mấy giờ vô tới giờ năm sáu năm đâu gì đó cắt đó năm nay em cắt ra đó cắt ra đưa chị đó ừ. bên đưa cho bên này cái này cũng chiết cái này phải không ừ đó chiết đó chiết ra giờ chiếc cái cành đó tám chín cây đó ừ cây rớ đó ừ. cái đó chí cạnh đó ừ, còn hai cây kia cô hay mua lâu rồi hai ba năm nay rồi <laughs> cô cô, cô con ai chơi chừng giờ ra đi bộ về là nguyên những cây này lá không kiểu lủi luôn <laughs> chiên cá chị hái chị mà cái lá chị thả vô mợ dầu á ừ. không đổi cái nào có bông đem về từ về rồi có hai mua về cái đâu chưa kịp gây bông nữa có hai đổi cái khác nữa đâu gây bông đâu <laughs> cái cây ngọc lan à, bữa nay nó xanh rồi ừ, nó xanh rồi nó đang đang ờ, tìm cách nó ra bông để giờ nó ra này ở ờ, cái này cái gì cái này thì giống như cây cây chuối cái gì cũng biết dạ, giống như cây à, cây, cây, cây củ khoai chuối việt nam ừ phải ra bông cũng đẹp ấy chứ ra bông liền liền ra bông thì bông đẹp không, không biết ra đây cái gì thôi thấy nhiều nhiều lắm lạ thấy, thấy giống lá mua vậy thôi không biết đẹp gì. giống khoai chuối khi <laughs> khi nào khi nào có hai nhổ lên nó có củ không <laughs> không biết <laughs> có củ cũng đâu dám ăn được mấy bông nè còn cái cây này bà bông bông phải mai hả con không phải con cái kia nó chĩa qua cô hai má để cho nó nó đẹp mùa này nó chưa ra bông hết nha đó có cắt qua đó tối ra em thấy đường cắt lại mới lên ba chồng chồng ờ, ăn được mấy mấy nồi à ăn được ba nồi đó <laughs> đâu chừng mấy tháng ra quất nồi cái chịu lụi mới cắt chín này chị không cắt vô đây chị ơi để cho nó đẹp cắt vô cắt hết đẹp bông để cho nó đẹp cắt cho nó ra bông khác nó ra bông ra có trái khác gì để vậy đâu có bông đâu cắt nó mới ra bông chứ cái cây này hồi tết năm ngoái trời nó thơm ngạt ngào luôn ấy nó thơm cũng để nói ai đi vô tới đây cũng nghe mùi thơm quá chừng ok con đi luôn qua ơi đi hả dạ đi ngoài kia quay phim tiếp đi ra chỗ nhà nó bữa nay nó thấy nó mời trời sáng chạy về đi sam về cái thấy nó chợ mở cửa thường thường nó làm cái nó nó bỏ mấy cái à, tủ lạnh ở trong cái nó đóng cửa lại ừ. bữa nay hên sao nó mở cửa đi vô coi chứ thường vô đóng cửa ngắt sao vô à. cái <laughs> con hai ba đây con dạ lời cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Steven kéo qua nhà của cô hai với nhà của anh Trung để thăm cô hai Ngày thứ bảy em gài à, bận quá không có quay phim được đi vòng vòng mà trời mưa nữa rồi về việc làm bận rộn nữa lười nhà đẹp ẩm Steven có quay lần là lâu lắm rồi nghe cô chú anh chị khi mới về vô á thì à, bữa nay Steven ghé qua nhà cô hai thăm cô hai rồi quay mấy à, cái cây kiển thăm bả luôn ok mọi người thì à, mình giờ hiện mình chạy ra cái khu uh, sale center của một lần á hồi xưa là chỗ đó nó là cái sale center cái office rồi giờ nó nó bỏ vô nó nó xây năm căn nhà gì đó mình xây gần xong rồi có ba căn xây xong phạm là nó đóng xây xong cái nó bỏ mấy cái này kia vô á mấy cái tủ lạnh là vô cái nó đóng cửa lại nó không cho người ta vô thì bữa nay à, đi chơi đi đi shop bên về cái chạy ngang thấy nó mở cửa hy vọng là nó còn mở cửa mình sẽ vô quay phía trong trong trong mình xem có phía trong thì sao